cụ luôn hả hai cụ bà ơi bà ơi dạ dạ tại còn có hai chị em à anh đang chào mẹ chết chơi rồi còn ai rồi cũng bạn bả đó dạ bả ờ, bệnh uh, tiểu đường bệnh phổi sơ gan bắt dạ. mà dạ. đi trong tượng nè nhà dạ, thôi đông đi kia bả nè đây nè cái giò là con coi nè Hello, à, chào mừng các bạn Như à, hôm bữa Phước có nhận được à, một tin nhắn của một chị Cũng à, từ à, Sài Gòn về Nhờ Phước là quay dùm cái à, hoàn cảnh của à, hai cụ Thì à, như chị ấy kể thì có một cụ à, ngồi xe lăn và một cụ thì đẩy đi bán vé số dọc ở trên ờ, đường ờ, Hải Thượng Lãng Ông này rồi dọc xuống đường Phan Đình Phùng thì nghe chị nói là bữa hổm ờ, bắt gặp hai cụ ở khách sạn Hậu Giang 2 của đường Hải Thượng Lãng Ông nhưng mà hiện tại bây giờ tới đây thì cũng không gặp hai cụ thì để bây giờ mình đi tìm thử hai cụ ha ủa cô ơi cho con hỏi là ở đây á cái hai cụ mà bán vé số á à, đó xe đẩy xe lăn á mới giờ... mới mới đi cái sức thì nè chút xíu hồi nó ba lại dạ thường thường là mấy giờ cụ ấy lại đây con hồi nó có có tám mấy giờ dạ chút nó bay lại dạ để em chạy vòng vòng em kiếm hai cụ thử bây giờ bây giờ đi phải không Ê, thường thường bà tám với bà chín xuống bến Kiều cái gì á tại vì bữa họp cũng có một chị á uh, chị ở khách sạn này nè rồi chị mua được vé số của hai cụ ở đây á rồi chị nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn chỉ nhờ em xuống đây ờ, quay và thử tìm hiểu thử có hai cụ đó như thế nào bà chưa ra dạ. ra rồi bà đi một vòng rồi giờ nếu chạy vòng trước đây như theo như theo chị thấy là hai cụ đấy ờ, như thế nào đó là hai chị em sinh đôi dạ hai đậu xe bên đó đi cưng đậu đây cũng được nè đậu lại đi rồi giờ hai chị em sinh đôi hả chứ ừ, hai chị em mới sinh đôi rồi dạ. em mà đẩy là bà chị dạ. nhưng mà cái vấn đề là bà nếu như bà bị bệnh nặng bệnh nhiều. là nghe nói cái người ngồi xe lăn là bệnh nặng lắm tiểu đường rồi ờ, đủ thứ dạ bây giờ thì đi bán sống thôi như sinh thì không à, thường là bán buổi tối ở đây không hả chị ừ bán buổi tối tới hai ba giờ đêm mới về dạ thôi vậy em cảm ơn ha ừ, để em đi vòng coi ừ. dạ dạ rồi em cảm ơn chị nhiều ạ à. à, hiện tại là hai cụ đã đi rồi để bây giờ Phước ờ, đảo qua một vòng Phước tìm thử coi có gặp hai cụ hay không rồi bây giờ thì mình ờ, bắt đầu mình đi ha các bạn rồi quẹo xuống ờ, dưới Phan Đình Phùng trước đi rồi thì để một hồi nữa Phước gặp hai cụ để coi như thế nào tại Phước cũng không biết hai cụ đó ra sao à, có nghe một chị nhờ thôi nên à, mình cũng phải tìm hiểu thử à, thấy ở đằng trước có một chiếc xe đẩy không biết phải à, không phải cái số con mà dạ mình là hai chị em nhớ được gì tao bả rồi rồi dạ ủa hai bà là hai chị em hay sao bà ờ hai chị em hai chị em ruột hả hai chị em không còn ai chân anh em trời đã chết rồi dạ anh em là chết hết trơn rồi hả chết bà? trơn rồi không còn ai chứ à thứ mấy thứ tám bà thứ 8 rồi bà này bà thứ 9 út hả ừ. dạ thường là gì ta dạ, kêu là tại má có gì đẻ có 8 người con chết hết 6 người chết hết 6 người giờ là còn có hai chị em Cũng còn ai đâu dạ chết hết trơn rồi cô cô là bị bệnh nói dạ bà bệnh tiểu đường bệnh phổi chưa ra dạ nói dạ hỏi. con à, con à, hỏi thăm hai cụ á nó, dạ. nó đi bán mình đi bán mà nó thấy bệnh đó ờ, hãy ra ban đêm mà thấy nó có hai bà già dạ hai bà già đi bán số à, con thấy hai cụ á cụ chắc ờ, không có nghe hai cụ năm nay nhiêu tuổi rồi ta tám năm không có nghe lãng tài không nghe có cái thùng ba lần đó con ơi dạ ở đây là hai cụ ở trọ luôn hay sao cụ dạ ở nhà hả cũng đỡ nhớ gì không ở muốn nhà trọ là ké tao con ơi <laughs> dạ chết bởi mà luôn à trốn mạo à ta trốn mạo biết bao nhiêu người đó hai cụ là ở đây ở ờ, hẻm 12 hả hai cụ à, dạ rồi vâng. con chị chúng nhớ được chị tao bà được rồi dạ ờ, bà là bà chín này là bà tám dạ, vâng. dạ dạ tại còn có hai chị em à anh em chồng đã chết chơi rồi còn ai rồi cũng bạn bả đó dạ. cứu bạn bả không cứu qua chết nhắc rồi sao dạ bả không có bạn quả chưa tới số dạ nó nạn đó ta ta chết biết bao nhiêu người rồi quả không chết đó đó ờ, đâu ờ, các bạn quả còn linh đó dạ cầu mong uh, cho hai cô với anh sức khỏe ha dạ quả uh, bệnh uh, tiểu đường bệnh phổi sơ ga mắt dạ. mờ dạ. đi không được nè nhà thôi đâm đi kim bả nè đây nè cái giò nè con coi nè đây hả à thấy không đây hả dạ. đâm cây kim bả đó dạ thấy chưa thấy không nó đi không được á dạ có uh, à, bệnh chưa đường á dạ cái này lâu rồi tới bảy bảy trăm tháng rồi đó mà tốn tiền vô ba chục triệu nhờ bà con cho không có bà con là chết nhát rồi dạ ở thế nào hay không bà rồi cái mạng đã chưa cho số giờ dạ là hai dạ tại còn có hai chị em rồi không còn ai hết trơn á dạ giờ dạ là hai chị Ông em cha mẹ chết trơn rồi dạ. còn ai tao với bà đó tao đâu có làm gì đâu rồi đi bán cháu để dành có bệnh hoạn có gì vô nhà thương tao lo bán uh, sao mình, lo mình bán là tới mấy giờ bà bán tới ba giờ khuya mới về dạ là mình bán buổi tối không hả bà ừ dạ bán hết số dạ vậy còn á chị không hết từ ờ, sáng ờ, chừng hai ba giờ đi ra dạ hai ba giờ bán được để lai à biết không dạ còn trăm hai mốt trăm hai mốt á dạ con chúc hai bà mua mai bán đắt ha ừ. dạ luôn hả hai cụ bà ơi bà ơi bà ơi ngủ luôn hả bà à. ngủ luôn rồi hả còn nói gì ngủ luôn rồi hả mệt nói gì nghe mệt quá nghỉ mệt ngủ luôn rồi hả ờ uống nước